giải mã thuyết âm mưu vụ NASA đưa con người lên mặt trăng là giả. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng, chính thức trở thành người đầu tiên đến hành tinh khác. Sự kiện này còn đặt một dấu mốc quan trọng đối với ngành khoa học vũ trụ của cả Mỹ và thế giới. Tuy nhiên, ngay từ những năm 1970, không ít người đã lập luận rằng cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và các tổ chức liên quan đã tung tin giả, ngụy tạo việc đáp xuống mặt trăng hồng đạt được mục đích chính trị các giả thuyết xung quanh sự kiện này vẫn giữ được sự quan tâm của công chúng sau gần nửa thế kỷ. Hôm nay, mời quý khán thính giả Duyên Vạn Cổ đi tìm hiểu thật hư câu chuyện này là như thế nào nhé. Những bằng chứng Nhiều nhà nghiên cứu gọi những chuyến bay của người Mỹ lên mặt trăng là trò lừa đảo lớn nhất của thế kỷ 20. Theo họ, tồn tại một loạt những bằng chứng không thể chối cãi về việc các nhà du hành vũ trụ Mỹ chưa hề đặt chân lên bề mặt vệ tinh tự nhiên này của trái đất. Trong bộ phim về cuộc đổ bộ trên mặt trăng, lá cờ Mỹ hơi lay nhẹ động trước gió, nhưng điều này tuyệt nhiên là không thể ở một nơi không có khí quyển như mặt trăng. Tốc độ rơi của những viên đá bay ra từ dưới bánh của chiếc xe chở của các nhà du hành vũ trụ lên mặt trăng cũng giống như tốc độ rơi trên trái đất, mặc dù trọng lực trên mặt trăng nhỏ hơn trái đất 6 lần. Trong các tấm ảnh chụp mặt trăng không có sao, mặc dù trên bầu trời bao quanh mặt trăng lẽ ra chúng phải sáng hơn nhiều so với trên trái đất. Một số người cho rằng Tạo ra một bức tranh sống động về bầu trời sao trong điều kiện trường quay là rất khó, chính vì vậy đơn giản là người ta đã bỏ những ngôi sao đi. Bóng của những vật trên mặt trăng dưới một nguồn ánh sáng duy nhất là mặt trời phải đổ về một phía, vậy mà trên một số bức ảnh những cái bóng lại nghiêng về các hướng khác nhau. Như thể nguyên nhân là do những thiết bị chiếu sáng đặc biệt trong trường quay khi chụp ảnh, chứ không phải là trên mặt trăng. Thiết bị quay phim mà các nhà du hành vũ trụ đã sử dụng rất đáng nghi ngờ một số nhà nghiên cứu cho rằng thiết bị này không thể quay được gì, một số khác lại chú ý đến việc phim bị thiếu độ rung đặc trưng của những thước phim quay bằng máy quay nhỏ dùng tay thời đó. Rất nhiều người đồng ý với ý kiến rằng phim được quay bằng thiết bị quay chuyên dụng có kích cỡ lớn trong trường quay. Trong điều kiện trọng lực của trái đất, nhà du hành cùng bộ quần áo của anh ta có khối lượng lên tới 160 kg, nhưng trên mặt trăng con số đó chỉ còn là 27 kg. Vì vậy, sao các nhà du hành không thể hiện các bước nhảy bật rất cao do sức hút của mặt trăng chưa bằng 1 phần 6 so với trái đất? Bước nhảy của các phi hành gia trong video không cao quá 45 xăng. Chẳng khác gì khi đi trên bề mặt địa cầu, luồng khí nóng từ động cơ phụt ra lúc hạ cánh phải thổi rất mạnh lẽ ra nó sẽ làm tung lên một đám bụi hình phễu ngay tại địa điểm con tàu đổ xuống. Thế nhưng trên những bức ảnh do NASA công bố không hề thấy hiện tượng này, bề mặt mặt trăng vần phẳng lì, không một vết lõm. Ngoài ra, nhiều góc quay dường như có cùng một ngoại cảnh, trong khi các phi hành gia đang chụp ở những địa điểm cách nhau hàng dặm. Đó chỉ là một phần trong số những bằng chứng được nêu ra để khẳng định chẳng hề một cuộc đổ bộ nào của người Mỹ lên mặt trăng những chi tiết và những điều không phù hợp trong những tài liệu phim ảnh cho đến vài chục và chúng được đánh giá là khá nghiêm trọng. Bên cạnh đó, người ta còn thêm nghi ngờ bởi những giải thích vụn về của NASA như sự lay động của lá cờ. NASA giải thích là lá cờ tung bay như vậy là bởi có động cơ đặc biệt, nhưng không có động cơ đặc biệt nào trên những tấm ảnh. Một số tấm ảnh trên mặt trăng sau khi bị nhận xét cũng đã được chỉnh sửa lại bằng cách bỏ những cái bóng thừa đi. Vậy đâu là sự thật? Không lẽ giả thuyết cho rằng không có cuộc đổ bộ nào của người Mỹ lên mặt trăng là sự thật? Thật khó mà phủ nhận một chương trình nghiên cứu mặt trăng lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người và huy động được lượng tài chính khổng lồ lại chỉ là một trò bịp bợm. Vì thế có thể dự đoán là người Mỹ đã thực sự bay tới được mặt trăng nếu không trò lừa bịp này sẽ nhanh chóng bị phanh phui. Mặt khác, người Mỹ thực sự đã mang về được mẫu đất trên mặt trăng, trùng hợp về cấu tạo với mẫu đất mà trạm tự động của Liên Xô đã lấy được. Họ cũng đã đặt được máy phản quang laser trên mặt trăng. Chiếc máy sau này đã được các nhà khoa học của nhiều nước sử dụng. Vì thế có thể giải thích cho những nghi vấn ở trên là có khả năng người Mỹ đã bay tới mặt trăng, nhưng chuyến bay đó không mang theo người. Điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và đến phân cảnh người đổ bộ xuống mặt trăng, người ta sẽ dàn dựng tại một phim trường nào đó của Hollywood. Khả năng thứ hai là thực tế người Mỹ đã đổ bộ được xuống mặt trăng, nhưng các phi hành gia vũ trụ không có điều kiện để quay phim chụp ảnh hoặc chất lượng hình ảnh quá tệ. Vì thế, để có hình ảnh rõ nét thì người ta đã dàn dựng lại trên phim trường và gây ra các bức ảnh tranh cãi không đáng có. Stanley Kubrick, người tạo ra bước đi lịch sử khi đã cho rằng màn đáp mặt trăng của Neil Armstrong và các cộng sự là sản phẩm dàn dựng, ắt phải có một đạo diễn dàn dựng cảnh ấy. Người bị kêu tên trong chuyện này chính là huyền thoại điện ảnh đạo diễn Stanley Kubrick. Tháng 4 năm 1968, Stanley Kubrick cho ra mắt bộ phim 2001 A Space Odyssey, một bộ phim khoa học viễn tưởng mô tả một chuyến hành trình tới sao mộc của con người sau khi phát hiện một tảng đá nguyên khối màu đen bí ẩn ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của nhân loại. Bộ phim được ghi nhận là mô tả một cách khoa học và chính xác của các chuyến bay vào không gian và hiệu ứng đặc biệt mang tính tiên phong, được tờ Time mô tả là hình ảnh rực rỡ nhất xuất hiện trong lịch sử phim ảnh. Say Quiner, một cây bút đứng về phía hoài nghi dự án mặt trăng của NASA, từng bày tỏ sự nghi vấn của mình. Thật kỳ lạ khi quá trình làm ra bộ phim 2001 A Space Odyssey hoàn toàn trùng khớp với chương trình Apollo, phim bắt đầu sản xuất năm 1964, ra mắt năm 1968, trong đó, chương trình Apollo được khởi động năm 1964, tính toán để tiếp Đức vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Tiếp theo, Weiner chỉ ra chi tiết rằng nhà khoa học Ferris Ogway thời gian ấy đang làm việc cho cả NASA lẫn chương trình Apollo và đồng thời cũng là cố vấn khoa học cho bộ phim của Courage. Trong một lần thảo luận của đoàn làm phim, Courage cho rằng vấn đề khó nhất vào năm 1964 là tìm cách tạo ra phim trường những hình ảnh trên mặt trăng sao cho giống như thật. Nghi án của Courage Apollo thậm chí đi khá xa khi xuất hiện rất nhiều thông tin không được kiểm chứng về việc hợp tác giữa đạo diễn này với NASA. Năm 2015, bộ phim Moonswalkers được cho là tác phẩm hư cấu về việc điệp viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tiết lộ sự tham gia của Courage trong câu chuyện Apollo. Tháng 12 cùng năm, một đoạn video được tung lên mạng diễn tả cuộc phỏng vấn Courage Do đó là được thực hiện không lâu trước khi ông qua đời năm 1999. Trong đó, vị lãnh đạo lừng danh thú nhận rằng mang đáp xuống mặt trăng của Apollo là ngụy tạo. Những thuyết âm mưu có bốn thuyết âm mưu được phe nghi ngờ lấy làm cơ sở cho rằng Mỹ và NASA có động cơ để dàn dựng cú đáp trên mặt trăng. Đầu tiên phải kể đến cuộc đua vào không gian không kém phần gây go so với diễn tiến chiến tranh lạnh. Việc đưa phi hành gia đến mặt trăng sẽ chứng tỏ sức mạnh khoa học và kỹ thuật của quốc gia Tuy nhiên việc này vẫn quá nguy hiểm và tốn kém đối với Mỹ, nên để chiến thắng cuộc đua này, họ đã làm những gì cần làm. Dự án thứ hai xuất phát từ vấn đề của NASA. Cơ quan này vốn nhận được một nguồn quỹ rất lớn trị giá 25,4 tỷ đô la Mỹ cho dự án du hành tới mặt trăng. Việc đưa phi thuyền tiếp đất thành công liên quan mật thiết tới danh tiếng của tổ chức này. Một lý do ngầm khác do mạng lưới những người Mỹ yêu nước năm 2009 đưa ra, giải thích rằng thành công này sẽ đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến tranh Việt Nam và tình cơ những dự án cuối đã bị hủy đúng lúc Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam. Nghi án cuối cùng là sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên mặt trăng đã ngăn cản người Mỹ đặt chân tới nơi này. Theo thông báo của các nhà nghiên cứu, các chương trình về mặt trăng đã thu thập khoảng 150.000 bức ảnh về nhiều vật thể lạ bí ẩn trong các công trình trên mặt trăng. Năm 1970, trong cuốn sách Trên mặt trăng của chúng ta còn có người khác Galileo đã phân tích rất nhiều bức ảnh của NASA mà ông đã tiếp cận được. Trên các bức ảnh đó, ông đã nhận ra những cỗ máy khổng lồ hình như đang khai thác khoáng sản trên mặt trăng, những tòa tháp, những mái vòng tròn, những kim tự tháp, những biểu tượng kỳ bí, tất cả những thứ đó có thể nhìn thấy trên các bức ảnh chụp bề mặt của mặt trăng. Fred Stetling, một nhà nghiên cứu của các vật thể bay không xác định người Mỹ viết trong cuốn sách Chúng tôi đã phát hiện ra các căn cứ của người ngoài hành tinh trên mặt trăng của ông như sau Người ta khẳng định với chúng ta rằng trên mặt trăng hoàn toàn không có sự sống, nhưng các dữ liệu lại cho thấy ngược lại. Trong 10 năm kỷ nguyên vũ trụ, các phi hành gia đã điền trên bản đồ hàng trăm những mái vòm kỳ lạ. Mặt trăng hóa ra không những là những hành tinh sống với những núi lửa đang hoạt động, mà còn có một nền văn minh khác rõ ràng đã vượt xa chúng ta về khả năng công nghệ. Vào tháng 11 năm 1970, Fred Tesling, và con trai bằng kính viễn văn trong vòng vài giờ đồng hồ đã theo dõi ba vật thể khổng lồ có hình điếu xì gà dài khoảng 22 km, rộng 5 km ở vùng chảo Archimedes trên mặt trăng. Hình như hệ mặt trời của chúng ta đang được khai thác rất tích cực và sự có mặt của chúng ta trên mặt trăng và các hành tinh xung quanh đã khiến ai đó không thấy thích thú. Điều này có thể giải thích cho việc một số lượng khá lớn các thiết bị hàng không vũ trụ của trái đất đã ngừng hoạt động một cách bí ẩn, đặc biệt ở khu vực sao hỏa. Năm 1976, trong cuốn sách Chúng ta chưa từng đến mặt trăng, cho bị bợm 30 tỷ đô la của Mỹ. Do Bill Kaysing, một cựu binh hải quân Mỹ, viết đã khẳng định xác suất để NASA đưa con người lên mặt trăng thành công chỉ khoảng 0,0017%. Sốc hơn, ông nói rằng, ngay cả dưới sự theo dõi sát sao của Liên Xô, việc ngụy tạo cú đáp này vẫn dễ hơn nhiều so với việc thực sự hoàn thành nó. Còn theo các bạn, NASA thực sự đã đưa con người đáp xuống mặt trăng hay chỉ là dàn dựng? Hãy bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, Duy Vọng Cổ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.